Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh ờ, video của điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến ờ, quý các bạn máy xả cỏ đeo lưng đa năng Honda GX35 với nhiều chức năng như là cắt cỏ, xả cỏ dưới đất hoặc là cưa cành trên cao, tỉa cành, bơm nước. Đấy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn lóc máy và khởi động máy lên. Thì đây là cái phần động cơ của máy này. Máy thì có phần sử dụng động cơ GX35 công suất 1,6 ngựa đây. Động cơ GX35 ở ờ, đây là cái ba lô để đeo này có hai cái túi đeo đây túi bằng vải rất là êm đấy ở sau cái lớp lưng này thì nó là làm bằng một lớp cao su non này đấy giúp cho quý vị các bạn à, lúc sử dụng lâu dài thì nó sẽ không bị đau lưng đấy máy rất là chắc chắn được ờ, thiết kế ở đây có ba cái lò xo ở ba bên này như thế này đấy, đây là cái phần động cơ còn ở đây là cái phần dây mềm này cái phần dây mềm cái dây dây mềm nó cũng làm bằng cao su rất là mềm đây đấy còn ở đây phần nữa của nó là cái phần ờ, cắt phần cứng để kết nối vào dây mềm đấy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn à, lắp nhanh máy thì ở đây quý bạn à, tháo ra hai đầu này đấy thì à, để ý thì có một cái lỗ ở đây đấy đầu này có cái lỗ này còn cái đầu này thì nó sẽ có cái khớp ở đây thì có cái phần đầu lỗ này thì quý bạn à, nối trực tiếp vào máy như thế này đây quý bạn à, lắp vào đây đấy chỉ cần ờ, có cái chốt của nó ở đây kéo lên đấy lúc nào nó vào chốt là được đấy còn ở cái phần ờ, tay cầm đây thì ở trên tay cầm nó có một con ốc ở đây con ốc ở đây quý các bạn ờ, sử dụng cái lục lăng đi theo máy bạn con ốc này ra đấy, rồi sau đấy chúng ta dắt trực tiếp vào đây lắp vào sau đấy ờ, vặn ốc vào ừ. Đấy, chúng ta vẫn chặt con ốc này vào phần đầu này thì chúng ta nối vào cái phần động cơ đấy lúc nào cái chốt này nó vào cái lỗ ở trong của cái cần này thì là được chúng ta kiểm tra này nó chắc chắn này đấy sau đây sẽ là phần ờ, kết nối tay ga đây thì ờ, dây điện nó có một ờ, dây nóng và dây mát đây dây nóng dây màu đen đây à, màu đỏ đây chúng ta cùng nối vào trực tiếp đỏ vào đỏ và đen vào đen đấy sau đấy tiến hành kết nối dây ga cho máy này đây thì cái phần dây ga chúng ta vặn à, con ốc này ra này sử dụng à, tua vít sử dụng à, cờ lê đây chúng ta sử dụng cờ lê 8 này chúng ta vặn con ốc này ra đấy sau đấy chúng ta vặn cái dây ga này vào sau đấy chúng ta tiến hành à, cho cái dây ga lọt vào à, cái à, ga của nó như thế này cho nó xuống hẳn xuống đây chúng ta cho cái dây ga này lọt hẳn vào trong cái phần ga của nó như thế này đây chúng ta có thể bóp thử ga đấy sau đấy chúng ta tiến hành vặn chặt con ốc bên ngoài này vào để cố định cái cần ga cái dây ga của nó đấy còn đằng sau ờ, có một con ốc này thì nó là cái ờ, chỉnh gan ti đây có con ốc đằng sau này thì chúng ta thường thường chỉnh gan ti đây ga lớn ga bé để đây đấy thì sau khi ờ, đấy là kết nối xong <clears throat> đấy sau đây sẽ là tiến hành à, lắp cái phần à, tay cầm cho máy này đây cái phần à, tay cầm thì Ờ, còn đây là cái phần tay nắm của nó này đây có một cái lớp cao su ở bên trong như thế này thì chúng ta lắp cái lốp vào đây đấy

đến cho hố nhỏ các bạn đấy là chúng ta đã lắp xong cái phần ờ, tay cầm của máy này sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, khởi động máy lên đây còn quý ờ, bạn ở nhà thì chúng ta lắp thêm một cái phần chắn đất đá phần tấm chắn bảo vệ đây thì máy sử dụng động cơ 4 thì. đây còn ở đây là cái bình xăng của máy này sử dụng xăng A95 đấy còn ở phía bên này đấy là bình nhớt thì chúng ta đổ nhớt thì chúng ta sẽ đổ 0,1 ml thôi 0,1 lít thôi còn ở bên này thì chúng ta đổ xăng thì chúng ta đổ bên này đấy thì nhớ thì chúng ta sử dụng nhất 4 thì nhé đây tôi có sẵn nhất 4 thì đây thì chúng ta sẽ tiến hành đổ vào sẽ đổ nhất bốn thì vào bên này còn ở bên này thì chúng ta sẽ đổ xăng A95 vào cho máy Đấy thì ờ, máy này ờ, sử dụng ờ, hệ thống bơm xăng bằng hệ thống màng bơm đây quý các bạn để ý có nó có một cái màng bơm màng da bơm ở đây có một cái núm bằng da bơm ở đây đây thì chúng ta sẽ bơm cái này lên đấy xăng nó sẽ chảy từ đây lên dây trắng này là dây hút xăng này còn dây vàng này là dây xả xả xăng đấy thì chúng ta bơm lúc nào xăng nó vào đầy gần gần đầy cái núm này này đấy với cái dây này nó không có bọt nữa thì là được đấy sau đó tiến hành à, bật máy lên chúng ta tiến hành à, đây về ga bật máy lên và dập lên đấy máy đã nổ ta bình thường chúng ta sẽ làm như thế này Đấy. Ờ, chúng ta muốn tắt máy thì chúng ta sẽ có cái công tắc tắt mở đây Đấy, chúng ta chỉ cần ấn vào đây thì nó máy nó sẽ tự tắt